tình khôi sen nỡ nhi rồi sen hồng một đóa một đóa chơi vơi em về mây trôi gió gom chiều rồi em buồn thơ thật tình rơi xa xôi sen hồng nở vội sen hồng đời một đóa chơi vơi một đóa chơi vơi em về mây trôi gió hôm chiều rồi em buồn thơ thật tình rơi một đóa chơi vơi